Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 20 đến 25 tháng 6 năm 2020. Như quý biết thì tuần qua một tuần giảm giá rất là mạnh của cậu vàng và tâm điểm của họp của Fed FOMC thì đã có những cái diễn biến nó bất ngờ tức là Fed đưa ra cái trường lập trường là diều hâu hơn so với cuộc họp à, tháng 3 năm 2021 và từ đó thì các thị trường tài chính đã phản ứng rất là mạnh mẽ bằng chứng là cậu vàng sụt giảm rất mạnh rơi từ vùng giá là 1865 rơi rất mạnh về đến vùng giá 100 đô 1763 à, bên cạnh đó thì các thị trường tài chính thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã chính thức gáy chen tăng xác nhận xu hướng giảm trung hạn đó à, thị trường coi thì cũng giảm giá có thể nói là với cái biên hòa án cuộc họp của Fed FOMC thì Fed đã đưa ra những cái nhận định về thị trường và cái dự kiến tăng lãi suất của Fed. Trước đó thì chúng ta biết là Fed đưa ra cái nhận định là cuộc họp ờ, sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết 2023. Tuy nhiên trong cuộc họp ờ, FOMC tháng 6 này thì Fed lại có đưa ra cái ờ, dự kiến là sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm 2023 bên cạnh đó thì cái uh, quan điểm của các chủ tịch Fed thì cũng có những cái sự khác biệt nhất định tức là có 7 chủ tịch Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất từ 2022 trong uh, ngoài ra có 13 chủ tịch Fed đưa ra quan điểm sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ 2023 như vậy chúng ta biết là uh, những cái dự kiến của Fed hiện tại thì nó chưa phải là cái đường lối thực hiện của Fed mà nó có thể thay đổi thì dựa trên các dữ liệu kinh tế, dữ liệu về lạm phát, dữ liệu về tăng trưởng và chắc chắn nếu thay đổi thì nó thường thay đổi theo chiều hướng là xấu hơn chứ không phải theo chiều hướng tích cực hơn. Tức là nếu mà lạm phát tăng cao hơn, ừ, GDP tăng mạnh hơn thì Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn. Đấy, hiện nay chúng ta biết là có 7 chủ tịch Fed đưa ra quan điểm là sẽ tăng lãi suất từ 2022 rồi. Nếu số chủ tịch Fed đưa quan điểm tăng lãi suất mà vượt quá 9 người thì thì Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ 2022. Điều này nó dựa trên dữ liệu uh, ờ, CPI của Mỹ trong những tháng tới. Như chúng ta biết trong cuộc họp báo của chủ tịch Powell thì uh, chủ tịch Fed cũng đã đưa ra những cái uh, bình luận với trường phái khá là dovish, tức là nó rất là diều hâu chủ tịch Fed có nói là cái lạm phát hiện nay thì đang vượt ra ngoài vượt vượt cao hơn so với dự tính của Fed. Trước đó thì Fed dự kiến là lạm phát trung bình năm 2021 chỉ dừng ở mức 2,4%. Nhưng hiện nay thì trong cuộc họp tháng 6 này Fed lại đưa ra là dự kiến lạm phát trung bình năm 2021 là 3,4%, tăng rất cao các bạn nhé. Tăng gần như là hơn 40% ấy so với dự kiến ban đầu. Chủ tịch Fed của paul cũng có nói là Fed sẽ theo dõi mạnh mẽ các chỉ số lạm phát và Fed sẽ đưa ra hành động thích hợp. Nếu lạm phát vượt ra ngoài dự kiến thì Fed sẽ có hành động uh, mạnh mẽ để kéo lạm phát xuống nghĩa là nếu mà lạm phát tiếp tục tăng và tăng cao hơn cả dự kiến mức trung bình 3,4% của năm nay thì khả năng Fed sẽ tăng lãi suất lớn hơn và có thể tăng lãi suất từ 2022. Cái này là mới đang dự kiến các bạn nhé. Tương lai chưa xảy ra, tất cả đều dựa trên dự kiến thôi. À, bên cạnh đó thì à, Chủ tịch Powell cũng có bình luận về cái việc gói kích thích kinh tế Tức là hiện tại thì Fed vẫn giữ nguyên gói kích thích kinh tế là mua trái phiếu và các uh, uh, tín phiếu giá trị uh, thế chấp của doanh nghiệp với gói kích thích là 120 tỷ đô một tháng. Tuy nhiên, nhà chủ tịch uh, Fed có nói đến cái khả năng sẽ thu hẹp gói kích thích, tức là cái sự hỗ trợ của nền kinh tế năm năm tới, tức là năm 2022 đấy, sẽ không được tốt như năm nay, tức là sự chắc chắn là năm 2022 sẽ thu hẹp gói QE đấy rồi còn thu hẹp bao nhiêu thời gian cụ thể như thế nào thì Fed sẽ thông báo sau tức là chúng ta sẽ phải theo dõi chờ đợi các cuộc họp sau để biết cái thời điểm thu hẹp gói kích thích và thu hẹp xuống bao nhiêu đó tự chung lại là trong cuộc họp FOMC thì về thông tin kinh tế thì nó sẽ tốt cho đô la không tốt cho thị trường tài chính đó, đây là tôi đang nói về góc độ phân tích cơ bản nhé và việc thị trường tài chính phản ứng như thế nào thì chúng ta sẽ xét trên phản ứng giá và phân tích kỹ thuật đó là tâm điểm của cuộc họp tuần trước trong tuần tới thì nhiều khả năng thị trường sẽ tiêu hóa tiếp tục tiêu hóa cái thông tin của cuộc họp FOMC tuần trước Đấy. bên cạnh đó thì cũng sẽ có những thông tin ờ, cơ bản trong tuần này à, chúng ta nhìn là tuần này nhé thứ hai chúng ta không có nhiều thông tin à, kinh tế mạnh chủ vào 10 giờ à, ngày thứ hai 10 giờ sáng AM thì chúng ta có chủ tịch uh, ờ, ECB phát biểu Đó, cái phát biểu này nhiều khả năng nó cũng không không quá quan trọng bên cạnh đó chúng ta có thành viên FOMC William phát biểu vào ngày thứ ba tâm điểm của chúng ta sẽ là cuộc điều trần của chủ tịch Fed uh, chủ tịch Powell uh, trước uh, hạ viện như chúng ta biết đó, thông thường thì cuộc điều trần thì thường nó sẽ là xấu cho kinh tế bởi vì khi điều trần thì Fed sẽ đưa ra những dữ liệu kinh tế nó cụ thể hơn chứ không bình luận chung chung như kiểu họp báo đó và nhiều khả năng dữ liệu kinh tế này thì đặc biệt là cái vấn đề lạm phát nó đang rất là nóng chắc chắn sẽ được ừ, đặt rất nhiều câu hỏi trên nghị trường hạ viện ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có chỉ số PMI sản xuất của Mỹ à, ngày thứ năm Thứ năm thì chúng ta có GDP final của Mỹ, GDP này GDP điều chỉnh cuối cùng của quý trước thôi. Thì nhiều khả năng là nó 6,4% không thay đổi gì cả. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Tiêu chung lại thì tuần này thì chúng ta chỉ có thông tin động giải khá đều trong các ngày nhưng không có thông tin nào quá mạnh. Như vậy thì nhiều khả năng tuần này là thị trường sẽ tiếp tục tiêu hóa cái uh, cuộc họp LNC tuần trước và sẽ biến động theo phân tích kỹ thuật đó là xét dưới góc độ là phân tích cơ bản còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì tuần trước vàng đóng cửa mức rất là thấp tuy nhiên ờ, với cây nến đóng cửa của vàng thì nó lại tạo ra một cây nến đảo chiều nhá một cây búa ngược do vậy nó bắt đầu phát đi tín hiệu cảnh báo vàng hoàn toàn có thể đảo chiều ờ, vàng cũng đang tiến về vùng hỗ trợ khá là mạnh ờ, thứ nhất là nó nằm ở vùng 1769 cộng trừ đây là Fibo hồi 618 của cái chen tăng từ đáy 1680 lên đến vùng 1920 Đấy. bên cạnh đó thì vàng sẽ được hỗ trợ ờ, bởi cái chen line kênh tăng giá Đấy, từ cái đáy uh, của vàng uh, đợt uh, ở đáy 1002 tăng lên và chen kênh tăng giá này tuần tới thì nó đang đặt ở vùng giá 177 tức là nếu trường hợp xấu vàng xuống thì chạm kênh tăng giá này nó sẽ đảo chiều thôi lần trước vàng chạm đến vùng 168x cũng đảo chiều mạnh mẽ là như vậy đó à, có một điểm hỗ trợ thuận lợi cho tín hiệu đảo chiều của vàng nữa thì do giá xuống rất là nhanh và rất là mạnh chỉ số RSI hiện nay đã rơi về vùng giá 27 tiến vào vùng quá bán rồi do vậy đây hoàn toàn không phải là vùng để chúng ta bán nữa nhé vùng chúng ta canh mua thôi chúng ta cần chờ tín hiệu đảo chiều thực ra nếu bạn nào mà trading uh, theo trend thì cái khu vực ờ, ta 173x 176x này các bạn sẽ giải ra để mua thôi còn bạn nào chết đi ngắn hạn thì chúng ta sẽ đánh lệnh dừng lỗ chốt lời ngắn hạn nói tự chung lại thì vàng quan điểm của tôi lần này sẽ là cơ hội mua tốt thứ hai trong năm cơ hội mua tốt nhất thì tôi nói là quý 1 rồi và cái vùng giá dưới nhìn bẻ thì sau đó quý vị biết là giá tăng hơn 200 đô theo tôi đây sẽ là cơ hội mua tốt thứ hai cơ hội mua tốt thứ hai trong năm à, và sau cái quý 2 này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại vàng ở giá dưới 1.800 nữa Đó, đây là quan điểm cá nhân tôi nhé tôi không nói tất nhiên là thị trường thì nó luôn có phản ứng và nó sẽ đi theo ý nó nhưng đây tôi đang nói quan điểm cá nhân tôi dựa trên những ký li, dữ liệu kỹ thuật những dữ liệu phân tích cơ bản và kinh nghiệm thực chiến của tôi 13 ờ, năm trên thị trường thì tôi đánh giá là đây sẽ là khu vực mua vùng mua trong quý 2 và quý 3 quý 4 vàng sẽ tăng giá bất biết là chính sách Fed có điều chỉnh bởi vì lạm phát gia tăng và các thị trường tài chính như chứng khoán, ờ, coi, bất động sản sẽ là nơi bị ảnh hưởng khi dòng tiền rút ra và vàng sẽ là nơi trú ẩn. Do vậy, ờ, dựa trên những phân tích trên thì tôi đưa ra tuần tới sẽ có hai kịch bản. Một kịch bản là vàng sẽ phục hồi, tức là từ cái vùng giá 176x ờ, này, vàng sẽ tăng rất mạnh trở lại vùng giá 184x sau đó thì uh, trong những tuần tới sẽ lại test trở lại vùng giá 174x 175x và đi lên sau đó đi lên một kịch bản nữa là vàng có thể xuống ngay đầu tuần xuống đến vùng 173x sau đó mới phục hồi mạnh mẽ trở lại vùng 184x như vậy với cả hai kịch bản này thì vùng giá hiện tại đang là vùng giá ưu tiên canh mua do vậy quý vị tùy theo chiến lược đầu tư chết đinh ngày hay là đầu tư chung dài hạn thì các bạn có thể có lệnh mua bán phù hợp nhưng quan điểm tôi là không canh bán nhé có canh mua thôi còn điểm vào thế nào thì tùy theo quý vị thôi chứ hiện nay thì giá nó đang biến động rất mạnh tuần trước hơn trăm đô một tuần nên tôi sẽ không nói điểm vào nếu có chiến lược trong ngày tôi sẽ up trên group telegram Đấy, thì quý vị lưu ý đó là về vàng à, trước khi phân tích các cặp tiền tệ thì tôi sẽ xét đến chỉ số DG thì như quý vị biết tuần qua chỉ số DG tăng giá rất là mạnh đấy có hai phiên đi ngang ba phiên tăng giá rất là mạnh chỉ số DXY hiện nay trên chart daily nó tiến sâu bắt đầu tiến vào vùng quá mua đạt trị số khá cao 73,45 do vậy tiềm năng điều chỉnh rất cao bên cạnh đó thì DXY nếu tiến thêm một chút nữa hiện nay chỉ số DXY đang ở vùng giá là 92,35 nếu tiến thêm một chút nữa lên vùng giá 92,8 thì sau đó DXY cũng sẽ đụng chen ờ, đụng ờ, chen kháng cự ờ, và nhiều khả năng sẽ đảo chiều Do vậy cá nhân tôi đánh giá DXY cũng sẽ có hai kịch bản, một là tiến lên vùng giá 928 sau đó đảo chiều mạnh mẽ đi xuống, hai là DXY đảo chiều trước về vùng giá 912, sau đó thì quay lên vùng giá 928. Ờ, hai kịch bản này thì nó ngược lại với vàng nha. Nếu DXY tăng giá trước thì vàng sẽ đụng về vùng giá 173x trước. DXY giảm giá trước thì vàng sẽ đụng lên vùng giá 184x trước. Thì chúng ta cũng lưu ý cái ờ, kịch bản này. Quan điểm của tôi thì DXY à, trên chart đây uh, weekly thì vẫn đang trong chen giảm giá trung hạn do vậy đây lần này cũng chỉ là phục hồi thôi phục hồi để lấy đà sau đó giảm tiếp chứ không không chưa có gì thay đổi tức là đô la index vẫn trong chen giảm bởi vì Mỹ hiện nay thì Fed đã phát đi tín hiệu sẽ thay đổi về chính sách nhưng mà chính sách vẫn chưa thay đổi và tiền vẫn tiếp tục bơm ra do vậy đô la không có lý do gì mạnh lên cả mạng hơi chậm quý lưu ý một chút đây theo cá nhân tôi thì trên chat ờ, weekly uh, vì cái dao cắt vàng uh, ờ, MA50 cắt MA200 đã đi xuống DG hoàn toàn nằm dưới uh, MA200 trường hợp cao nhất DG có thể hồi trở lại đến 948 sau đó thì vẫn đi xuống thôi do vậy tôi cũng hiện nay tôi chưa thiên về hướng DG sẽ phục hồi mạnh trở lên uh, lên luôn 948 do vậy tôi vẫn tin vào cái chen kháng cự này là DG lên đến vùng giá là 928 sau sẽ đụng giá đi xuống tức là DXY vẫn đang đi ngang trong cái biên độ là 90 năm lên đến 93 đấy là cái khả quan nhất đối với DXY à, ờ, với những ờ, phân tích về chỉ số DXY như vậy chúng ta sẽ đi về cái các cặp tiền tệ thì những cặp UZ thì chúng ta nhìn thấy là nó đang trong xuống tăng giá đấy tuần qua tôi vẫn nói là Uzi là tăng giá nó chạm test chen là chúng ta mua tuy nhiên ở ờ, cái xu hướng tăng giá của Uzi lại không cao nó tăng chậm do vậy chúng ta không nên tham chiến cặp này đối với cặp u cạc thì tuần qua tăng rất là mạnh mẽ rồi tôi có nói là chúng ta có mua được cặp u cạc khi nó test chen đấy khu vực 1.2130 ờ, và thực ra nó test đúng 1.2130 sau đó nó quay lên quay lên rất mạnh mẽ quay lên 3 350 ờ, pip cơ rất là mạnh mẽ u cạc thì hiện nay đang xuống tăng giá tăng giá khá mạnh nhưng có lẽ quan điểm tôi thì cặp này nếu các bạn mà muốn canh mua thì chúng ta chờ nó điều chỉnh đây nó break out cái chen tăng giá giảm giá trung hạn rồi chúng ta chờ nó test cái chen giảm giá trung hạn tùy theo điểm chết trong tuần thì nó sẽ rơi đâu đó quanh khu vực là 1.2 320 1.2330 nhé quý vị dựa theo cái điểm test trong ờ, test phiên nào và điểm chạm vào đâu chúng ta canh mua quanh đó dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi EU thì nó đã ra cái chen xuống rồi tuy nhiên cái việc EU hiện nay thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng đang tiến gần đến cái hỗ trợ do vậy EU chúng ta có hai kịch bản nhé nếu EU xuống mà test chen giảm trước kênh hỗ trợ trước thì quanh vùng giá 1.1740 1.1750 chúng ta mua dừng lỗ 50 pip và chốt lời trao 50 pip cho thôi trường hợp ngược lại nếu Uzi hồi thì Uzi phục hồi trở lại vùng giá 1.2 chúng ta bán nhé 1.2 cộng trừ 10 pip chúng ta bán dừng lỗ 50 pip và chốt lời trao 50 pip cho tôi AU thì chúng ta canh hồi lên chúng ta bán thôi AU thì chúng ta không nên canh mua quan điểm của tôi nếu AU test lại cái khu vực này 0.7640 7650 chúng ta bán nhé cho dừng lỗ 50 pip và chốt lời chào 50 pip GU chúng ta tương tự chúng ta chỉ canh bán thôi nói chung là đối với các cặp tiền tệ gắn với U chúng ta canh hồi lên để bán Đấy, chúng ta không canh mua nếu GU test lại cái khu vực này thì chúng ta bán 1.4 nhá test lên 1.4 và nhưng tôi lưu ý quý vị là đối với GU GG chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip nhá vì nó biến động mạnh hơn vừa gì cũng vậy thôi chúng ta canh hồi lên là chúng ta bán thôi Đó. 154 thì chúng ta bán hiện nay giá đang 152 gần vâng, rồi thôi chúng ta không giao dịch đó là đối với các cặp tiền tệ phổ thông còn đối với chỉ số chứng khoán thì chỉ số chứng khoán Mỹ thì Dow Jones đã chính thức gáy chen tăng rồi quan điểm của tôi à, Dow Jones à, tuần vừa qua là mở gáp Do vậy trong tuần Dow Jones hoàn toàn có thể nếu phục hồi nó có thể lấp được gap là vùng giá 329 34. Đây là khu vực quý vị canh bán nhé, nó là test lại chen, cái điểm gáy chen 34 ở tuần trước nữa. Còn hiện nay giá đang 323. Đấy, còn quan điểm của tôi thì Dow Jones sẽ xuống trung hạn. Mục tiêu đầu tiên Dow Jones sẽ hướng về vùng giá 31.000, xa hơn sẽ là 286 và và xa nữa thì sẽ là 266. Đây là những cái mốc tiếp theo thì chúng ta chờ từng mốc một thôi có đối với chỉ số Nasdaq thì Nasdaq thì đúng như chúng ta dự kiến thôi Nasdaq tạo mô hình 3 đỉnh và test lên vùng giá 14.200 bạn nào bán thì đã bán được rồi đấy vì Nasdaq chạy lên 14.210 cơ đấy, thì chúng ta cứ giữ thôi nhá các bạn cứ ờ, hiện nay các bạn có thể rời dừng lỗ về điểm hòa vốn đấy. thực ra không nên và chúng ta vẫn đặt là nên đặt là 14.100 còn đâu chốt lời chúng ta đặt chốt lời tại cạnh dưới của cái nêm này quanh 13.400 nhá còn nếu không các bạn có thể giữ luôn hoặc là các bạn đợi breakout nêm các bạn bán xuống đối với mô hình nêm này là nêm tăng sau một chu kỳ tăng mạnh đối với nêm tăng hình thành trước đó một chu kỳ tăng mạnh thì đây sẽ là nêm đảo chiều quý vị nhé mô hình đảo chiều nhá đối với SP500 nó tương tự Dow Jones đã break out chen gãy chen tăng rồi do vậy đối với SP500 quý vị có thể canh phục hồi trở lại chúng ta bán thôi hiện nay giá đang là 4.151 nếu giá phục hồi trở lại 4.200 4.220 quý vị có thể bán nhé dừng lỗ quý vị dừng lỗ 4.250 cho tôi còn chốt lời quý vị hướng đến vùng giá 4.000 nói chung là dừng lỗ 50 giá và chốt lời thì 200 giá đối với dầu thì tuần qua nhé nó nhấp nháy tín hiệu đảo chiều tuy nhiên cái đóng nến của nó chưa ra nến đảo chiều trên chart tuần do vậy dầu thì chưa có tín hiệu rõ ràng theo tôi có lẽ chúng ta đợi breakout trend thì chúng ta mới giao dịch hoặc là tín hiệu nó rõ ràng hơn có một số bạn ờ, có trong group của tôi thì cũng có nhờ tôi phân tích chỉ số chứng khoán Việt Nam thì tiện đây tôi cũng nói luôn chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện nay nhé chỉ số VN Index thì đang giao đầy dịch cho nêm tăng nhưng trong cái nêm tăng này trước đó một xuống tăng nên đây là mẫu hình đảo chiều quý lưu ý thế và mô hình đảo chiều này thì vn index thì đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh cá nhân tôi thì đánh giá vn index có thể tạo mô hình hai đỉnh lệch tức là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với việc vn index hoàn toàn có thể test lên trở lại vùng giá 193x tức là tăng thêm tầm 15 điểm nữa trước khi đảo chiều đi xuống tức là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và nếu đi xuống thì gãy xuống thì vn index sẽ trước mắt sẽ tìm về vùng là 1002 xa hơn là 1001 nhá còn đối với vn 30 ạ thì hiện nay vn 30 đã đảo chiều trước vn index rồi ở ờ, mô hình chart uh, weekly của vn 30 thì đã tạo ra là nến người treo cổ nến người treo cổ là nến đảo chiều đi xuống thôi đó và uh, cái chỉ báo RSI của vn 30 thì cũng đang đạt chỉ số rất cao chỉ số 85 và bắt đầu giảm giá đi xuống à, lần gần nhất khi RSI trên chart weekly đạt chỉ số này là vào tháng 1 năm 2021 và chúng ta biết thời điểm đó VNI e 30 đã giảm giá gần 20% từ vùng giá 1003 xuống 980 đấy. Và lần này thì nếu VNI e 30 đảo chiều trước mắt nó sẽ tìm đến vùng giá 1003 xa hơn là 1160 1150 nhé. Còn ờ, đối với ờ, cuộc họp của Fed tuần qua thì tôi có điểm một số tin nó có một số ý chính thứ nhất là Fed ờ, có phát đi tín hiệu tăng lãi suất sớm hơn tức là sẽ tăng hai lần năm 2023 trước đó dự kiến giữ nguyên đến hết 2023 thứ hai là ờ, các chủ tịch Fed thì cũng có những cái ờ, ờ, quan điểm nó khác nhau về việc nâng lãi suất có 7 thành viên của của Fed thì bỏ phiếu là muốn tăng lãi suất từ 2022 13 thành viên thì bỏ phiếu là tăng lãi suất từ 2023 chúng ta biết là khi nào có quá 9 thành viên bỏ phiếu về tăng lãi suất thì lúc đó cái sự đồng thuận cao thì nó lãi suất sẽ được đi theo quan điểm đó mà các quan điểm của chủ tịch Fed nó có thể thay đổi trong từng cuộc họp dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế chứ không phải là dự kiến bây giờ là nhất nhất cứ đi theo mà nếu bây giờ thay đổi chỉ theo thay đổi theo chiều hướng là tăng sớm hơn chứ sẽ không có chiều hướng tăng tăng muộn hơn nhá à, bên cạnh đó thì chủ tịch Fed trong cuộc họp báo cũng có nói đến việc à, tăng lãi suất à, kỳ vọng lạm phát lạm phát trung bình trước đó vào cuộc họp tháng 3 thì Fed chỉ kỳ vọng 2,1% nhưng cuộc họp tháng 6 thì à, lạm phát à, Fed đã kỳ Fed đã đưa ra là mức là trung bình dự kiến 3,4% tăng rất là cao và chủ tịch Fed cũng có nói đến là Fed sẽ theo dõi chặt uh, chẽ cái lạm phát nếu lạm phát vượt ra ngoài uh, dự kiến thì Fed sẽ hành động mạnh mẽ để kéo lạm phát trở lại đó do vậy là hiện nay chính sách của Fed vẫn chưa thay đổi giữ nguyên lãi suất không 0,25% uh, tiếp tục duy trì gói kích cầu uh, mua vào uh, trái phiếu và các giấy tờ có giá trị ở ờ, trị giá 120 tỷ đô một tháng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cũng có nói là cái sự hỗ trợ của nền kinh đối với nền kinh tế của Fed trong năm sau sẽ không được bằng năm nay. Như vậy là gần như chắc chắn 2022 là thu hẹp QE rồi. Vấn đề là thu hẹp bao nhiêu và thời điểm nào bắt đầu thu hẹp thì chúng ta chờ đợi thông tin Fed phát ra từ những cuộc họp sau nhé. Đó là về chỉ số chứng khoán Việt Nam và những thông tin xoay quanh cuộc họp của Fed tuần trước. Còn đối với ờ, tiền điện tử thì chúng ta biết là BTC hiện nay thì tín hiệu tuần tới là tín hiệu xấu bởi vì giao ờ, cắt vàng đã xuất hiện MA50 đã cắt MA200 nó báo hiệu BTC sẽ giảm giá trung hạn thứ hai là hiện nay uh, ờ, BTC đang đi trong mô hình ờ, cờ chủ nhật mô hình này là mô hình tiếp diễn vì trước đó một xu xuống do vậy khi nào breakout mô hình cờ này tôi vượt khỏi vùng hỗ trợ 31 32 thì BTC sẽ nhanh chóng hướng về vùng giá là 19 20 nghìn tôi thì tôi chờ đợi BTC ở vùng giá 19 20 nghìn nếu có mua thì lúc đó mới mua còn à, bán thì tôi nghĩ là quý vị có thể chết đinh ngắn thôi chứ hiện nay bán dài thì không nên à, đối với à, ETH thì xu hướng yếu hơn BTC tôi thì tôi vẫn chờ đợi ETH à, sẽ giảm trở về khu vực quanh tầm 1002 1004 cơ và hiện nay đang 2001 nhé quý vị lưu ý nhé thậm chí sâu hơn là 1000 cơ Nói chung là tôi ưu tiên là đợi tiền điện tử sụp đổ thì tôi mua lên à, Đối với ờ, BCH cũng tương tự như vậy thôi BCH hiện nay đang 530 tôi kỳ vọng BCH sẽ về đâu đó quanh 350 400 nhá đây là khu vực quý có thể mua vào đối với BNB BNB thì tôi vẫn nói quý vị rồi cái vùng giá quanh 190 200 là khu vực có thể mua mạnh nếu vượt qua vùng này chúng ta sẽ chờ mua vùng giá 130 140 đây là hai khu vực chúng ta mua mạnh thế thôi đối mã XRP cũng vậy Tôi kỳ vọng sẽ về vùng giá 0.4, 0.45 Đây sẽ khu vực mua rất mạnh Trường xấu nhất thì nó có thể về vùng giá 0.2 Thì khu vực này quý cứ nhắm mắt mà mua thôi Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường Vàng, chứng khoán, à, tiền tệ, chỉ số, dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công